hello xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Vanh MC đây thì uh, <clears throat> hôm nay mình sẽ uh, bắt đầu một cái series mới của mình Đó chính là Chiến binh của rồng Đó Bạn nghe thú vị không? Nghe hơi hơi giống vua rồng nhưng mà cái không phải vua rồng đâu, mình là chiến binh rồng nha Đó thì uh, <clears throat> hôm nay mình sẽ làm tập đầu tiên của cái series chiến binh rồng này Đó chính là chúng ta uh, rồng và dẫn rồng uh, kiểu như cưỡi rồng đi đánh quái đánh những con quái vật bởi vì cái mod này rất nhiều quái vật đó thì uh, uh, trước khi xem video thì các bạn đừng quên nhấn vào nút like và và uh, <coughs> nhấn vào nút like ủng hộ mình nha đừng quên nhấn đăng ký nha uh, bây giờ thì uh, bắt đầu sinh tồn thôi mới vào dương ấy các thứ mới vào mới vào thì uh, cái này thì nó không như cái uh, mấy cái mod bình thường khác cái này thì uh, uh, nó sẽ có một số nhiệm vụ đây nhiệm vụ của chúng ta là đó đây là một cái nhiệm vụ sinh tồn mình uh, vừa làm cái nhiệm vụ uh, nuôi rồng lại vừa làm cái nhiệm vụ sinh tồn này đó thì uh, nhiệm vụ đầu tiên đây chúng ta phải uh, kiếm được 5 năm uh, khối gỗ được 5 block gỗ và hai cây gậy à, thì mình ở đây mình có 3 block gỗ rồi gậy thì vẫn chưa có này mình lấy gậy nhé hai cây gậy thì là giờ cần ờ, hai uh, block gỗ nữa ta Ui, ở đây có tổ ong ui, ui, ui, ui, ui, ui. có tổ ong các bạn ơi uh, ong nó sẽ cắn mình đấy mới vào thì được uh, mấy cái bánh sandwich này ok hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đó chính là lấy gỗ nhận được hai gỗ sồi đó thì là em nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là chế tạo cái bàn uh, ờ, crab tây uh, ờ, tây sinh này ok thì là bây giờ phải chế tạo uh, một cái bàn chế tạo trước ô ô kỳ lạ nhở uầy một gỗ này chỉ được hai gỗ thôi hai ván gỗ thôi các bạn đó cái này như không phải mai ráp rồi rồi giờ thì mình uh, là mình bật à, nhiệm vụ lên nhá chế tạo cái bàn này ok crafting uh, craftation station ở uh, uh, crafting uh, craft uh, gì nhá star gì ấy? đây mình có thể tìm ở trong này station à đây stay station ok đây là chế tạo cái này à, thì cần à, cần một cái bàn chế tạo ok cần một cái bàn chế tạo nữa nha đó rồi mình sẽ đặt vào đây cho vào đây được cái crafting station này đó thì là làm một cái cúp gỗ và một cái um, xẻng bằng gỗ ở đây mình có cây rìu gỗ rồi không không sao cả à rìu bằng uh, cốp bơ rồi đó ui ui, mất hết lá rồi chưa kịp làm gì luôn cái này hình như là cứ chặt cây xong là mất hết lá ấy các bạn nhá nhìn nhá rồi mất hết lá đấy easy game thật ok thì um, giờ chúng ta sẽ ờ, đây là mình làm để làm theo nhiệm vụ thôi chứ thực ra là mình có cái dìu uh, ờ, copper rồi rồi ok làm một cái cúp bằng gỗ à. một cái um, một cái xẻng à ok một cái cúp một cái xẻng ok hoàn thành nhiệm vụ và nhận được một cái kiếm gỗ đúng không nhận được một cái kiếm gỗ này đó thì mình được một cái kiếm bây giờ nhiệm vụ là chúng ta đi tìm đá đi tìm ờ, uh, 16 đất 16 đá cuội 16 cát 16 đất sét và 16 uh, ờ, sỏi ok thì là giờ mình phải ờ, <clears throat> ok giờ mình phải đi tìm tức là đi đào đấy mới vào thì sẽ có ba lô đây nha các bạn có một cái ba lô mình là chiến binh rồng mà ấy chết ba lô này sao mình không ba lô hình như để ở đây à ô oh, mình cầm mình cầm cái ba lô kiểu gì ấy rồi em để mình xem một đeo được vào đây không nhá ấy chết cái ba lô rồi, à. rồi ok Uầy. rồi thì uh, <clears throat> bây giờ là đi uh, xúc đất đất đâu ok chẻng đây 16 đất các bạn ạ đó mới vào thì chúng ta sẽ ờ, sinh tồn trước đã chứ chưa đi uh, kiếm rồng vội giờ là sinh tồn trước kiếm rồng này. giờ mà kiếm rồng là nó vã cho không trượt cái nào đâu kiếm um, đất 16 đất 16 đá cuội và cát sỏi ok mình đi kiếm nhá giờ mình sẽ đặt cái điểm hồi sinh ở đây đó chính là thế mà mình sẽ đặt ở đây là what rồi mình ờ uh... không đặt được ta ô Ờ. mình đặt cái ờ, điểm hồi sinh ở đây kiểu gì nhỉ ok rồi nè uh, mình sẽ đặt cái điểm hồi sinh ở đây là uh, khởi đầu khởi đầu nha đó ở đây là khởi đầu ok trên bản đồ nó sẽ có khởi đầu đấy để mình biết đường quay về các bạn rồi mới vào đã có zombie rồi kìa chết không nhỉ? mình có cái kiếm đâu nhỉ phải kiếm này tí còn tự vệ được mới vào chưa có dòng nên là mình ờ, chưa có đồ gì hết nên là phải sinh tồn trước các bạn ạ không là zombie đập cho chết luôn đấy à, như thằng ui thằng này cầm hai cả ui thằng khỏe thế thằng khỏe cực các bạn cực kỳ khỏe luôn zombie ở trong này cực kỳ khỏe luôn nha không phải không phải chuyện đùa đâu ui lại có một con nữa kia kìa ra đây ra đây tao đánh thôi thì mình đứng đây mình đánh chết bọn này á rồi ok hết chưa rồi cũng uh, khá khá hết hết zombie rồi các bạn được 17 sỏi rồi chúng ta đi qua bên kia lấy cát này đất này uh, cát sỏi và đất sét đúng không ở đây có đất sét không nhỉ mình đi kiếm cả đất sét nữa ở trong nhiệm vụ thì à, phải đi kiếm những thứ đấy thì mình cứ làm theo thôi đó rồi đây là một cái sự khởi đầu của một chiến binh rồng các bạn ạ à, vanh lần này à, vanh làm chiến binh vanh không muốn làm vua rồng đâu vua rồng giống núp là nuôi rồng thôi còn đây là mình à, dẫn rồng đi đánh nhau các bạn hiểu không ơi chết rồi cái bàn chế tạo để ở kia thôi kệ đi lấy cái này chế tạo luôn ok làm một cái xẻng nữa rồi một cái xẻng nữa đây xẻng gỗ đã mình được uh, cát mình cũng được nhiều rồi giờ mình xuống lấy đất xét, ừ. ngoài kia có ấy thuyền kìa trong ngoài đây kho báu hay cái gì đấy ok thì mình đã đủ được uh, xem nào cái gì đã đủ uh, được bao, bao nhiêu đất sét nhỉ ok giờ còn mỗi ờ, đá cuội thôi các bạn cobblestone thôi giờ đi đào cobblestone trên này xem mấy cái này mấy cái đá gì đấy mình nhìn không có quen nha giờ không tìm thấy đá cuội là chết dở đấy không mấy cái đá này có phải đá cuội không đá này đá gì đấy để mình xem à ồ oh, mấy đá này cũng được các bạn ạ đá này cũng như kiểu đá cuội ấy bọn mình từ mình làm cái, ờ, cái cúp bằng ờ, đá đi trời ơi cái bàn chế tạo của tôi lại để trên trên này rồi ok các bạn rồi lấy bàn chế tạo đã cái này nó cũng giống như đá ấy thôi đá gì thôi đây, không biết là có làm được không và mình nghĩ là nó cũng như cái đá đá đá, đá kia thôi ok lấy là ok này à, một cái cúp bằng đá làm được không ok làm được nha vẫn ra cúp uh, cúp boston nha vẫn là đá cuội nha đá này à, mặc dù cái đá đấy là đá gì nhưng mà nó cũng cũng làm được à, cái cúp đá đó nó vẫn là đá cuội ok vừa lấy mình đào đâu nhỉ bên này à, à đây đây ok mình làm cái cúp đá đào cho nhanh rồi ok mình cần là 16 đá không biết nó cho mình à, cái phần thưởng là cái gì nữa ok hiện tại là mình lên được level 2 rồi nó sẽ cho mình cả điểm kinh nghiệm nữa nha các bạn rồi hoàn thành nhiệm vụ rồi mình nhận thưởng nó chỉ cho mình nhận thưởng một trong ờ, một trong năm cái này thôi thì mình sẽ nhận cái gì đây mình sẽ nhận ờ, đá cuội đi ok mình sẽ lấy đá cuội không nhận được nữa rồi ok thì uh, bây giờ là làm một cái lò nung làm uh, sẻng đá kiếm đá cuốc đá ok giờ làm một cái lò nung nha các bạn sẻng đá cuốc đá thì mình sẽ làm bằng cái kia các bạn cái bàn chế tạo rồi ok giờ mình làm cái lò nung này lò nung nhá sẻng này xong rồi cuốc, ừ, cuốc xong rồi rìu có không ta ở trong đấy nó có rìu không để mình xem là có rìu không ở đây là có sẻng và kiếm và cuốc sẻng kiếm cuốc ok sẻng kiếm cuốc làm một cái này được ít que thế nhỉ sẻng ok một cái sẻng này à, cuốc sẻng mới kiếm mới cuốc đúng không ok kiếm thì à, đây ờ, ok Ơ, vẫn chưa hoàn thành à à đây hoàn thành rồi rồi mình nhận thưởng được một cái ờ, ba uh, viên kẹo uh, sô cô la và một uh, đồng uh, một cái xu đồng đồng xu uh, ok ơ sao đồng xu của mình đâu rồi chết rồi bị uh, phun đồ mất đồng xu rồi các bạn ơi à đây đồng xu đây ok không biết đồng xu này để làm cái gì nữa nhỉ giờ đây để mình xem nhá xem là đồng xu này chúng ta có thể làm được thành đồng xu mấy cái đồng xu để có thể là mua mua được đồ rồi ăn miếng bánh mì đã bánh sandwich mới vào nó sẽ cho mình bánh sandwich ok mình sẽ đi uh, vứt uh, vứt đồ gỗ nha các bạn rồi thời kỳ đồ đá rồi vứt đồ gỗ đi ô sao mình lại có sắt nhỉ rồi thì mình uh, xem nào vứt cái này đi thịt này uh, để tí nấu lên ok đó thì là chúng ta đã xong mấy cái nhiệm vụ ban đầu rồi giờ xem nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta phải đi tìm uh, đi tìm quặng <clears throat> quặng copper có nghĩa quặng đồng nữa, quặng đồng rồi chúng ta sẽ không phải là đi tìm sắt rồi đi tìm uh, kim cương nữa mà sẽ đi tìm từng thứ một Đấy, chết mình chưa làm cái uh, gì rồi à có gì rồi có gì rồi ok thì là bây giờ đi rồi nhá đi mình sẽ lấy cái bàn chế tạo này đã chúng ta sẽ đi tìm copper đó chính là quặng đồng anh ui ui rồi ok lên đây này wow quặng gì đây metallurity gì đây ui thiên thạch này các bạn đúng là thế giới của rồng mà rất nhiều thiên thạch ui ui ui ui chết rồi chết rồi mình đi ra đi ra đã đi ra. Ui, mày mày mày may quá các bạn ạ rồi ok mình sẽ cầm cái đuốc tay ông xong sáng nha mình xem này không ờ, cho được cái đuốc nó sáng lên nhỉ ok thì này mình phải cắm đuốc rồi đó rồi đặt cái đuốc ở, ở, ở, ở đây đi ấy ui, ui, ui, thôi thôi thôi thôi anh ơi anh ơi ui trời ơi chết rồi chết mình rồi chết mình rồi ok chơi cái này nó cực kỳ khó nha các bạn mình là một chiến binh mà giờ mình giờ mình phải đi trốn đã giờ mình phải đi uh, tìm một cái hang ở đấy ở đây ở đây có hàng này cái kiếm cầm đây không tí chết thì chết thì ăn mắm luôn đấy ok giờ là đi uh, lấy mấy quặng này các bạn mình cần 10 cái quả này rất là nhiều nên chúng ta có thể đào thoải mái luôn nó không như sắt mấy cả than đâu okay, mình thấy còn nhiều hơn cơ rồi, ok xem nào ok được uh, à, copper đây rồi ta đi lên rồi, rồi ok đâu đá đâu hết rồi chưa nhặt à ok giờ đi ra ngoài này nhá xem nào chúng ta cần phải nung lên cần lò nung của mình đâu ok đây rồi à, có đây rồi à. nung lên rồi copper rồi ờ, không có than than hay là chặt gỗ đi tìm than ở đây khó lắm các bạn mình sẽ chặt gỗ xong bắt đầu uh, nung cái kia lên Ô bên kia có cây đào kìa Ừ, cho đây Rồi, ô có em mũ gì à? À, mũ đồ khải đầu à Chiến binh mà đội cái mũ kìa trông buồn cười thật đấy Ok, mình sẽ làm một cái copper Copper này thì chúng ta có thể làm được cây búa, làm được cây rèo à, làm được cái kéo này mấy cái ờ, con dao với các thứ này có rất nhiều cái đó copper có thể làm được rất nhiều thứ nha quần áo này cái rìu mình đang cầm đây và mình nghĩ là mình sẽ làm một cái à, một cái um, làm cái gì đây copper giờ làm cái gì đây à, đây để mình xem này xem giờ làm cái gì nhá làm được một cái khiên này rồi copper có thể làm được rất nhiều thứ nha làm được cả một cái hòm dương với các thứ nha đó, ờ, rất là nhiều ờ, nhưng mà cái này nó mình cứ làm theo cái nhiệm vụ của nó đi á đã làm được một cái gì vậy mình sẽ làm một cái hammer luôn đi ờ, thôi hết gỗ rồi thì uh, <clears throat> cái hammer từ mình uh, mình mình làm nhiệm vụ á đổi cho nó làm nhiệm vụ ok cây này thì vẫn chưa chín hẳn đâu mới 50 phần trăm thôi gần chín nhưng mà thôi chặt đi đang cần gỗ mà không cần quả mình mình không cần quả luôn mình lấy gỗ là được rồi đó xem nào ok hai quặng rồi. Mười quặng rồi ok hoàn thành nhiệm vụ rồi được hai copper hai copper rồi đâu rồi hai copper và một đồng tiền này nữa ok thì giờ mình sẽ làm một cái ờ, cái búa nha một cái búa hammer Đó. Ôi, không làm được ta xong làm được vậy thôi làm cái cúp đi rồi xem nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là nhiệm vụ gì đây à, cái nhiệm vụ này nhiệm vụ gì đây làm một cái ờ, cái spike gì à? là một cái kiểu như là một cái cái cái uh, bẫy ấy, các bạn giờ là mình uh, chúng ta đi kiếm nhà nha trời tối này ok giờ đi kiếm nhà phát đã trời tối rồi ở ngoài đường là không ổn đâu ok sẽ cho những cái uh, nguyên vật liệu vào đây ta sẽ cho hết nguyên liệu vào đây nhá ok đi tìm tìm nhà thôi các bạn rất nhiều tổ ong mình không muốn ở một trong cái ở, ở trong một cái tổ ong đâu các bạn cười nhớ ong nó mà đốt thì thôi rồi có chạy bằng mắt ok à ở đằng kia có một cái chỗ dương kìa và một cái đèn hiệu cái beacon đấy ok nhảy xuống ấy không sao mình là chiến binh mình là hiệp sĩ đây nè không phải sợ hiểu không nhảy xuống nước này ui anh ui ui ui có con khổng lồ anh ui thôi thôi thôi thôi thôi anh ơi anh ơi thay em anh ơi sao con gì vậy các bạn ơi trời ơi à, anh ui rồi con to lắm ui rồi anh đủ đã ấy rồi luôn mình chết rồi đấy rồi thế nào ra ra ngoài kia cũng có mộ của mình cho mình xem trời ơi đủ đã để mình à <coughs> mình mình xóa cái ờ, điểm à đây mình xóa cái điểm này đi đã đó ui hồi các bạn ơi hay là giờ mình đi đi ngang qua thôi mình đi ngang qua mình nhặt đồ thôi đó bởi vì mới vào chưa có đồ gì làm sao đánh được cái con khổng lồ úi rồi ôi to chà bá lửa đấy kìa úi rồi úi rồi thôi thôi thôi thôi xem nào làm chế tạo đâu làm cái thuyền <laughs> làm cái thuyền bơi ra kia đang bắt đầu lấy đồ ok rồi ấy <laughs> bạn chính tạo rồi ok giờ mình à, đi đi qua kia rồi nó đi đi thế này cho đỡ bị phát hiện các bạn ơi đâu rồi con đấy đâu rồi ơ ừ. ui ai em bị lag rồi ấy. ui mình bị uh, ờ, lắc rồi ấy. rồi ờ, ok đi lên nào. đi lên đi lên cái thuyền trời ơi đấy. ui bạn này ok ngồi lên thuyền ui ok để mình xem là cái con to to đâu rồi con to to đi ngủ rồi ok nó đào lên rồi các bạn ui nhiều nhiều nhiều đồ nhiều đồ nhiều đồ bản đồ gì đây bản đồ kho báu à ui à có bản đồ kho báu các bạn chết con nhận con to to đâu rồi ui bọn kia nó bắn mình kìa ấy ấy không không không không bắn nha không chơi đâu ui có nước ngọt này ấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy hết lấy hết ấy uống được thôi thôi mình đi đây bye nha bye mấy anh nhá em đi đây ấy ui Trời ơi nó đánh mình thôi rồi mới vào đã bị ăn hành rồi rồi cứ đánh đi mình có bản đồ kho báu đây rồi nhưng mà giờ là mình không biết là nên đi hướng nào đây này tại vì à, cái bản đồ này là nó chỉ ở đâu đây là một con sông hay là một cái hòn đảo gì đấy hiện tại là mình đang ở đây là một cái hòn đảo đó Ây, không có này không thấy uh, kho báu đâu này rồi, quanh đây hình như là không có rồi kho báu này chắc là ở xa rồi ui rồi mấy anh zombie ơi em mới chỉ là uh, người mới mới thôi em chưa phải là chiến binh gì đâu mấy anh đừng có phang em rồi ok mình sẽ ờ, đi ra ngoài cái thuyền này đi. thuyền này chắc là có len đây ừ, có len đây mình sẽ lấy len và làm một cái giường ngủ ngủ ngoài biển luôn nha trời ơi mới vào ui có đồ có đồ có đồ ok ê, chả có đồ gì các bạn ạ à, thôi mình không cần đồ mình cần cái ờ, len này cơ đó đâu rồi ok vứt cái que ra len đâu hết rồi ok làm mấy bàn à, <clears throat> làm cái giường ngủ ngủ tạm đây nha các bạn ngủ ngoài à, ngoài biển cũng được bởi vì mới vào là chúng ta chưa có gì hết nó sẽ ngủ đây Đó, cầm cái que ngủ luôn oh, <laughs> sáng ở đây ok Ây, cái nước này à? cái này mình nghĩ là bia hay rượu gì đấy ờ ok uống thử em ạ à. uống thử cái biết không uống được ấy thôi rồi à, mình mới vào mình có một cái chai này mình uống thử em ạ à. wow chai này một cái chai tăng máu này các bạn rồi ok giờ là nhiệm vụ của chúng ta nhé là đi đi tìm một nơi ờ, có thể làm nhà đó các bạn mình sẽ đi tìm chỗ nào đó đẹp đẹp để có thể làm nhà ừ. Nhà đi tìm thôi trời ơi nhìn núi kìa nhìn cao quá quá cao luôn núi trời ơi mình thấy ở bên này hợp để làm nhà này nhưng mà nó ít đất quá toàn biển nữa à trời không được rồi như thế không làm nhà được tìm chỗ nào nó đẹp đẹp đó các bạn ui thuyền cướp biển này trời ơi ui con con gì vàng vàng ấy ăn à, con cua tí uh, lên làm món cua hoàng đế các bạn ơi Thôi ơi có thuyền ở ngoài biển không rồi có cua đằng kia ngọn núi to thế hay mình làm nhà ở trên đấy nhở làm nhà trên núi nhở không được làm nhà trên núi thì mình làm mấy cái cái nhiệm vụ kia mình làm làm gì lên lên đây á, ở trên này có zombie đấy mình nghe thấy tiếng zombie à ừ. rồi ok mấy anh đập mấy cái thùng này ra có đồ à ui kim cương ui trời ơi rồi từ mình đập mấy cái đồ này ra đã ok xem ở à, trong này tóm gọn là nó có những cái gì trên này có thùng không không có nha trong này có zombie à ở dưới ở dưới có zombie một viên kim cương ok mũ này đó, à, vứt mấy cái này ra mấy cái đấy không cần mũ đội mũ vào đó các bạn đó, vứt mũ vào đây Uầy, bánh hamburger to thế mấy cốc uh, cốc này là cốc gì đây bia cốc này là cốc bia hay cốc gì đấy thì mình thử xem uống được không uống được cốc này là một cái à cốc nước thôi cốc này chỉ là cốc nước thôi không cần đó ờ, à chắc là có cần đấy thôi mình cho vào ba lô đi cho cái cốc này vào ba lô đi ok nhưng mà ở trong này có những cái này chắc là cần đấy cho lốt vào ba lô ok rồi than à, than cũng lấy luôn à, mình chưa tìm thấy than mà đấy mình đã tìm thấy than đâu mình có đi tìm than đâu ok xem ở đây có cái gì đây một viên kim cương trên này lấy lốt nha ok ở đây là có cái ngọc gì đây ngọc này thì không cần thiết lắm ngọc này ngọc mana ngọc à, năng lượng ok để vứt ra à, còn cái ngọc này là cái ờ, mảnh ờ, kiểu như một cái mảnh ghép biển này mảnh ghép gì ấy đó thì là hình như là cũng chưa cần thiết lắm Uầy, thủ thanh nước đá giờ mình đã làm làm xong cái thủ thanh nước đá này đi là cái này à, à cái này cái đầu mà ok mình sẽ nào sô cô la này ăn được nha và mình vứt cái gì ra đây các bạn vứt cái này ra này à, vứt đá này ra nhá rồi ok lấy xem mà có những cái đồ thì lapis gì đây ok mấy cái này cho bạn một cái năng lượng này mấy cái mấy cái năng lượng năng lượng của một cái ờ, mod gì đấy mình không biết nữa là vứt lốt đi quan trọng gì đâu đi cướp được chỗ này là giàu rồi cái hai viên kim cương này một cái gold ballet là gold gì là một cái tấm ờ, là một tấm thép hay là một cái tấm gì đấy một cái miếng bánh à một miếng bánh thì thôi để đây ăn nốt đi tí mình ăn nốt luôn đâu rồi còn nữa còn nữa mà trên này ok trên này còn mấy cái tấm gì nha xương nhất này bỏ hết ra đi mấy đấy không cần vàng cần này mũi tên không cần này bỏ cái thùng này không cần này cái này không thực cần này à, ok mình xem mấy cái này nhá <coughs> mấy cái này chế tạo là mấy cái hộp mà đây, cũng chế tạo là mấy cái hộp năng lượng này thôi vứt đi năng mới trả lượng thì ở đây ok mấy cái này vứt đi nhá à, ok mình sẽ vứt đi ok giờ chúng ta đi xuống dưới thôi chỗ đồ này thì có cái gì đây mũi tên à, cục à, cục xanh à ok đường kia là giờ mình đi lên trên này xem có gì không đã thuyền cướp biển mà sao toàn thấy zombie chả thấy cướp biển gì cả điêu thật sự mà <coughs> rồi ok ấy, ui. Ok, nhiều lắm ui đánh không đánh được à ui, cái này là xong mình rồi đấy các bạn đấy, không đánh được thôi đi ờ, đi đường ờ, đào xuống đi ta đào xuống à có bà lắp đấy này ui bà lắp à, ờ, em cái cúp này không đào được cúp phải cúp uh, kim cương mới đào được có hai viên kim cương thôi ui, nhưng mà zombie nhiều quá thôi té đi các bạn rồi đi uh, đâu động vật mình Mino đi tìm đang đi tìm vùng đất để mà có thể sinh sống được mấy cái loài à, mấy cái loài rồng nữa rồng thì mình ở ngoài vùng núi tuyết này chúng ta còn gì cơ con cua à? ở đây lắm cua cua hoàng đế đấy bên này thì toàn là núi à đúng là <clears throat> thế giới của những con rồng có khác các bạn toàn vùng núi thôi mình nghĩ là mình ở trên cao thôi hoặc là cũng có thể là mình sẽ ở dưới thấp ui cá gì dưới biển nhá khủng long biển ạ à ui cái, cái, cái, đảo kia mình nhìn trông giống đảo rồng lắm các bạn cái, cái ngọn núi ấy nhìn trông giống đảo rồng lắm ok để mình uh, đi tìm cái vùng đất là Ui các bạn ơi bên này có một cái Lại một cái ờ, chỗ beacon này nữa này Rồi ôi Ui quả khinh khí cầu kìa Ui bên kia cây bị làm sao kìa Rồi luôn nhưng mà bên này có dương không Bên này mình nghĩ không có dương à rồi đi, té, té thôi Bên này có beacon nhưng mà chả có gì Ở bên này là chỗ này như là có rồng hay sao ấy Sao cây bị uh, rụi hết lá này Cây bị cháy hết lá này Đây, chính là đây kiểu như là một cái rừng gọi là bị cháy cây ấy các bạn Cháy hết sạch cây luôn Rồi ơi À đâu, đây cháy lá chứ Ờ, cháy hết sạch lá luôn Ok, chắc là mình ở cái khu vực này thôi Làm một cái nhà ở, ở, ở đây thôi Đó Xem là ở quanh đây có con dê À, dê làm gì mình có ấy mà Đấy bên này có một ngôi nhà Ui cái gì kìa Ui Rồi giờ mình <coughs> Ui Con heo màu đen luôn kìa Rồi một ngôi nhà ở đây Khả năng là mình sẽ ở đây Ở tạm ở đây Ơ Ngôi nhà này ngôi nhà bỏ trống thôi chả ở đâu Tưởng nhà phải có kim cương hay có gì mới ở chứ Rồi ok Ong rồi Nó đốt mình đấy Không đốt à Mình đập vào tổ ong là nó đốt ngay Ây, ui, ui, ui, ui, thôi thôi thôi Thôi em xin em em xin em trêu thì thôi ai đi phá hoại rừng cây phá hoại ờ, tổ ong ấy Uầy, gà này gà trọi này các bạn u tổ ơi gà này gà gì đây mấy con gà nhìn đẹp đấy. Rồi, ờ, ở đây có một ờ, cái gì đây cái này là một cái giếng sâu à ok đi qua bên này tí đi để mình xem chỗ nào mình xây được nhà mình mới xây chứ Đó cứ ơi bên kia có mấy cái lồng xì bao kìa qua đập đi lồng xì bao con vật gì đây Ây! ôi không đi vào được các bạn ơi à, bị bị bị lát rồi cái này bị lát rồi ui block gỗ kìa chỗ này là một cái gì đấy thì phải nhưng mà mình thử đặt ở đây mà ui bị lát rồi ui bò tập gym này thôi à bên này có một cái đồng bằng đây rồi đây cái chỗ xây nhà hợp lý đây rồi các bạn ạ một cái chỗ mà xây nhà phải gọi là cực kỳ đẹp đây rồi ok mình quyết định nha mình sẽ ở đây nha nhưng mà từ mình sẽ ở một cái nhà ở đây đi ok giờ phải đi dọn hết đã nào là cái bàn chế tạo đâu ta rồi bàn chế tạo của em mình vứt rồi ok đặt một cái bàn chế Ôi, sau đây lại gỗ gì đây ơ ừ. lát à trời ơi, các bạn ơi bị lát này bất bất tờ heo à đây cái bàn chế tạo đây à ok đặt ra giờ mình uh, làm một cái xô nước trước đã ơ ừ, không làm được xô nước à what ok mình sẽ uh, làm một cái xô nước cũng cũng không làm được cay thật chứ ở đây rồi phun nước đâu không có luôn này ok xô nước đâu tơ trời ơi mình ghi xô nước này nó có ra ok mình sẽ tìm ở đây uhm. không làm được xô nước nhỉ mình có sắt đây mà rồi ơi ờ ờ rõ ràng mình làm đúng rồi mà không được cái xô nước này các bạn hư cấu vậy ok các bạn ơi thì mình uh, vừa nãy là mình uh, lấy nước mình mình ấy hết cỏ đây là thì vừa nãy là do nó bị uh, ờ, lag nên là mình mình phải dừng quay lại thì uh, bây giờ mình thấy là chúng ta lên xây một cái nhà ở đây mình sẽ xây một cái nhà ở đây đó thì uh, xong uh, tập sau thì uh, mình sẽ uh, mình sẽ và um, chế tạo đồ và đi uh, bắt rồng nha các bạn rồi thì uh, bây giờ phải đi chặt cây rồi đó để xây nhà rồi ơi ô bên kia có cái tháp gì kia what là cái thuyền mà đúng không cái thuyền ờ nhìn cứ tưởng cái tháp cơ à chết đúng rồi quên mất xem cái nhiệm vụ rồi mà nhiệm vụ uh, đâu ta đây nhiệm vụ làm một cái uh, gọi là một cái bẫy đây cái này là cái bẫy rồi các bạn đó thì uh, từ đã để giờ phải có gỗ đã thì mới uh, làm được Ok các bạn thì uh, cuối cùng mình đã <clears throat> xây xong căn nhà rồi Đây đây là một cái lớp tường để ờ, phòng thủ Đó đây là Nếu mà con nhện nha là bò vào đây nó rơi xuống đây nó chết luôn <laughs> Đúng là Ui ui ui Trời ơi mình mình đi vào bẫy của mình luôn các bạn Đó đây là mới đầu uh, chơi thì uh, nói chung là cứ phải có một căn nhà như thế này đã thì uh, mới sống được các bạn rồi thì à, bây giờ là làm sao à đây nó làm sao để chuyển cái dương này vào trong thì mình đã có cái để bê cái dương đi rồi Ui, đi chậm này what the hell bê dương đi đi chậm ok mở mở mở mở ra à. đặt đâu đây ta nghĩa đặt đây đi ok một Ui. cầm cái này lên không bị uh, bị bị đói mới cả bị đi chậm ô, ô. đó giờ chúng ta cứ ờ, chuyển dương vào đã đó ờ. còn nhiệm vụ thì uh, từ từ tính sau giờ là đi chuyển dương đã vào nhà mới đã hết thức ăn à ủa u thức ăn để đâu ấy ok ok ok ok hết dương này vào ấy ấy à, ờ, ok rồi mình cho hết mấy cái này vào <clears throat> đá đâu ta ok lấy ít đá làm à, cái bàn gì cái, cái này không biết có có có chuyển được không không chuyển được lại phải mang vào rồi ok đây thì tạm thời là cứ ở một cái nhà như này đi đã bởi vì mới vào chúng ta vẫn chưa có cái gì hết đó mình sẽ đây, có cái lò nung này rồi à. Ừ. ok hình như cái này có lò nung uh, bằng kim cương thì phải đâu để mình xem à có lò nung kim cương hay là lò nung gì ấy Ô, có cả cái cái tủ gì á tủ lạnh này ok có lò nung bằng uh, bằng sắt bằng kim cương ta nung cho nhanh ở đây mình nghĩ em không có mình xem đây thì là có ờ lò nung bằng sắt nè lò nung ở đây là có lò nung uh, có mỗi lò nung bình thường thôi <laughs> mỗi lò nung bình thường thôi ok đặt đây đây rồi nấu thịt lên than đâu rồi ok đó vừa nãy đi qua bên kia kìa được một đống kim cương kìa đi qua bên uh, uh, chỗ cái thuyền ấy chỗ mấy cái thuyền ấy ok mình sẽ nhưng ờ, mà làm cúp kim cương đi hết gỗ rồi ok gỗ đầy luôn chặt chặt mất mấy cái mất mấy cái dìu sợ thật đấy mod này hình như mình thấy theo mình thấy là rất là khó chơi vì là mình thấy nó cứ khó khó như gì ok rồi luôn đừng bảo không được cái cúp kim cương đi trời sao không được vậy kim cương xem kim cương đâu à khúc kim cương à, thôi mình đi kim cương à rồi khúc đây quách tôi chết mình quên mất mẹ đã cái này ok cúp đây ơ không có cách làm cúp kim cương à ba đây chỉ có đi nhặt thôi à, à rồi luôn các bạn ơi không làm được cúp kim cương luôn trời ơi thôi thế thì làm bộ quần áo vậy không được luôn à cay nhỉ đủ để mình xem thế cái bàn chế tạo này chế tạo cái gì bàn chế tạo này chế tạo được ấy không ok không chế tạo được luôn nha à có ghê này kiếm không được này <clears throat> kim cương chắc mình vứt ở nhà thôi chả làm được cái gì cả đây kim cương à. kim cương làm được cái lá chắn này diamond set này ok mình sẽ làm một cái à, thiên đi ok một cái thiên, ở ừ. à, đây được ok một cái thiên được rồi áo giáp thì không làm được tôi trời ơi là trời áo giáp này làm kiểu gì ờ trời ơi trời không cho làm luôn hả đây áo giáp đây wow giờ phải làm bằng cái um, cái cái cái gì đây này cái bờ blacksmith là như kiểu là một cái tiệm ấy ok mình sẽ xem ạ à. Ờ, uh, blacksmith ok rồi <clears throat> nó phải làm được cái này tin blade và một cái gì đây iron này xong tanh này giờ phải làm cái uh, advanced grab table này cái này thì là ad van này ad van đây phải làm được cái này cần copper và iron uh, copper iron thì như mình có <coughs> mình có copper đây iron uh, làm cái gì iron đây đúng không ok đó <coughs> là xem nào iron blade thì là, là làm cái gì búa và iron búa này làm từ uh, gậy này sợi chỉ uh, và bạc à đâu búa và sợi chỉ và ấy chứ ok thì uh, cái cái cái series của mình tập đầu tiên thì cũng đến đây cũng đã kết thúc rồi nếu các bạn thấy thích series này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký uh, còn bây giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn bye bye